Ở thế chiến thứ hai, binh sĩ bị bắt sẽ bị cố định trên mặt đất, sau mấy ngày măng trúc sinh trưởng nhanh chóng sẽ đâm qua cơ thể anh ta, cuối cùng đau đớn mà chết. Cả quá trình có thể nói là vô cùng tàn nhẫn. Để chứng thực điều này, đội Midbuster đã đến một trung tâm thu mua măng tre ở địa phương. Sau khi giải bày tâm nguyện với ông chủ, thì họ mua được một cây tre vô cùng cứng cáp, sức sống mạnh mẽ. Nghe nói loại tre này sức đâm xuyên rất mạnh, không chỉ có thể đâm xuyên qua lớp đất dày, ngay cả những con đường nhựa cũng không thành vấn đề. Tiếp đây sẽ đến phần quan trọng nhất. Trước khi bắt đầu thí nghiệm, họ cần phải biết lực đâm xuyên mà măng tre có thể đâm qua cơ thể người và lực ngăn của cơ thể người là bao nhiêu, ông ta lấy ra một chiếc máy khoan điện khoan dần vào miếng thịt lợn đã chuẩn bị trước, sau đó có được số liệu mà thí nghiệm cần. Tiếp đây họ cần phải dựa theo số liệu đó tạo ra một thứ mô phỏng người. Anh ta đổ hỗn hợp đông vào trong khuôn, sau khi đông lại sẽ được một mô hình tương tự người. Để đảm bảo tre có thể nhanh chóng phát triển, họ cần tạo một phòng ấm có nhiệt độ phù hợp. Sau khi chuẩn bị xong họ đem người giả đặt lên trên măng tre đã trồi lên. Tiếp đó là quá trình chờ đợi dài đằng đẵng. Nếu măng tre có thể đâm vào qua người giả từ 4 đến 5 cm, có thể chứng minh lời đồn này có thực. Thời gian trôi qua thí nghiệm đã kéo dài được 3 ngày. Họ trở về phòng xem xét tình hình nhìn, thấy cảnh trước mắt hai người đều rất kinh ngạc, măng đã đâm sâu vào trong cơ thể người. Từ đó có thể thấy tù binh năm đó đau đớn biết nhường nào. Nhưng ngày hôm sau khi hai người trở lại xem, thì phát hiện măng đã dừng sinh trưởng. Sau khi điều tra biết được, thì ra người giả vì nhiệt độ cao phần ngực bị tan chảy khiến cho ngọn măng cũng chết theo. Để hoàn thành thí nghiệm cuối cùng họ thay đổi tỷ lệ của người giả, mà lần này bọn họ chọn địa điểm bên ngoài, tức là trong điều kiện măng phát triển bình thường đó. Qua máy ghi hình có thể thấy tốc độ sinh trưởng của măng tre rất nhanh, chỉ mất có mấy ngày đã đâm xuyên